mà mình ờ, mình có con đó mà mình là có con đâu tiền còn chưa có có con làm gì ngồi lên phải có người yêu mới trả tiền ok luôn ok luôn em ạ chào khánh như khánh ơi hello bạn chào anh em đang xem stream bên em à, để mình ngồi lại má mấy ông này cái gì mà cứ qua cứ hoài à bực hết cả mình bực hết cả mình <laughs> ờ, chào cường nha hello em hello em hai cô dạo này hot pick hay sao pick nhiều vậy nhưng mà mình không biết ờ, mình vô đánh này mình vô đánh này tập trung tập trung tập trung anh em ạ à. xong game mình có thể đùa giỡn được nhưng mà vào game mà mình này hết công lực đó hết công lực thì mới lên thích đấu được cậu bé lụy tình uhm. nghe cái tên là thấy ờ, sai sai sai lắm luôn uhm. à chiều ờ, chiều anh em ờ, anh em có mì ờ, hình như được tặng được tặng cái gì bánh mì giòn nha bánh mì bơ đường giòn anh em ạ à. đó cái bánh mì bơ đường giòn là cái một cái món ăn mà hồi hồi xưa hồi xa xưa rất là trẻ trâu thì mà rất là thích ăn bánh mì bơ đường giòn anh em biết không như bánh bánh mì nướng á nướng xong mà nó giòn giòn mà xong mà có có bơ với có đường kiểu như ăn là như kiểu ăn bánh ngọt á ui ngày xưa thích ăn lắm ngày xưa thích ăn lắm mà thành ra hôm nay ờ, mình ờ, mình làm mình để từng bịch mình đóng gói từng bịch ờ, mình tặng ghê yeah, không đồ ăn chương trình khuyến mại không à mẹ bán bánh mì ổ lời có được ngàn hai ngàn mà làm chương trình khuyến mại liên tục đi mà phải đái thật buồn lắm anh ơi buồn lắm anh ơi hay hay em ơi vô cướp balloon nè vô cướp balloon nè hay lắm rồng ơi rồi xin nhạc trong blue anh em ạ à đành đã nha đành đã nha chiêu oh yeah ghê chưa ghê chưa anh em đừng có bảo là giờ ông hiếu ông ông tu nha anh em sai à ông hiếu có gắn gọi là một cái thiết bị à, định vị mới ship từ bên mỹ với anh em ạ phóng à, định vị à, vô mâm liền có có có thằng ngay cô trong nè chạy ngay đi má đèn quá ta mình phóng mà mình mình cắt nó ra nhịp thành ra mít luôn à Con béo này em biết sao không Con béo này cũng có định vị nhưng mà nhưng mà mông to quá mông to quá phỏng mít rồi <laughs> đi vào mắt em nè là là có eco nhá có eco nhá bạn ơi kìa kìa có eco kìa có eco kìa phóng vô tim em nè phóng vô tim em nè nó xuống ra nó xuống ra vào đây vào đây nó xuống rồi nó xuống rồi nó xuống rồi phóng à, phóng vô tim liền phóng vô tim liền Rồi đủ tiền, đủ tiền, đủ tiền Đó Như này nó tiết kiệm một thời gian hơn anh em ạ Chứ không mà tầm này về nó không đủ tiền nó dày phí quá à. Đó shopping liền Thấy chưa như này như mình thấy nó hơi ờ, Nó hơi ờ, Gọi là Cái kiểu mới mới vào mình ôm tiền mình không lên đồ á Thì ờ, nó dễ chết nhưng mà mình ráng hạn chế đánh nhau anh em ạ à. cướp ờ, cướp mình qua cướp red nè thằng uh, eco đây tốt rồi nó trên tốt và trên tốt mà cướp luồng cướp luồng cho nó vuông mình ra nhít béo được không ta béo à mà cướp bài đá đi cướp bài đá đi và rồi em mình là phóng chống thằng béo là giúp được nè nó sắp ra anh em và luôn 10 giây nha mình ăn xong mình con mình cướp tiếp được qua nè qua nè mình vậy cướp luôn cướp luôn cướp luôn cướp luôn cho nó vuông đó ủa sao vậy sao vậy sao vậy thôi chết chết mấy ông nè chết mấy ông nè ra bây giờ ông ờ, ông Eco này ờ, thọt lắm hình như cóc cóc nó còn đúng không ta cướp luôn anh em ạ à. cướp luôn cướp luôn khi khi mà mình cướp như này á bên bên kia thọt lắm nè thằng béo vô nè thằng béo vô nè chạy chạy chạy chạy chạy Gõ béo anh em, gõ béo anh em Chờ béo kìa Giờ biết sao không? Giờ mình lên tốt mình lấy cái trụ đầu Tầm này ông pan mình uh, solo hơn Nhưng mà ép hai thằng thì bớt nó nhanh hơn anh em ạ bỏ luôn rồi bỏ luôn rồi à lợi thế quá trời trời luôn ok đấy ngang đáy không anh em thấy lợi thế chưa lợi thế quá nhiều trụ đầu trụ đầu xong mà trụ thứ hai nè đã đổ Ô, sao mà thua nhỉ à, đừng phạt tào lao ghê trừng phạt mình có chưa được uh, gần 600 mấy à mà 800 mà mình trừng phạt rồi gà à, đúng cái trừng phạt đúng là đúng đúng là mình đánh đó mình PK thì được nhưng mà cái cái vấn đề trừng phạt là mình gà quá vấn đề trừng phạt mình gà quá Ngài trời ơi Hiểu ơi là hiểu ơi Hiểu như thế này là chết rồi Anh solo mà, anh solo mà đâu có đua đâu Hiểu ơi là hiểu ơi, trừng phạt quá kém luôn Bây giờ làm sao mà để khắc phục được cái trừng phạt ta anh em anh em bây giờ làm sao mà để khắc phục cái trừng phạt đây làm sao mà để khắc phục cái trừng phạt làm sao làm sao anh em có cách nào không trừng phạt là mình trừng phạt gà cơm á đếm mà không lẽ đếm ra mà bây giờ là 600 600 uh, 600 cộng uh, cộng mấy ta 600 đam à 600 đam mà mình cào một phát là mất uh, mất gần 200 mấy là cho 800 đi chết rồi chết rồi gì vậy cái gì vậy cái gì vậy thả thả nút D là được thôi anh à thôi thả nút D làm gì có nút D mà còn thua thả nút D sao ăn được em <laughs> nè nè đánh được nè đánh được nè Ờ vào vào vào vào không được mình Nearly mùa này mặn đã Nearly á Không ra rồi Nearly mùa này không không mặn Mùa này có nhiều tướng ờ, cân hơn Nearly nhiều Silat Mình thấy điểm hay là con Silat Cân vãi ở đấy à Silat là béo nè Béo một ghê nè ờ, ông thấy mình mạnh là do do sao mình mình có đồ mà mình có tiền mà năm một xong rồi mình ăn trụ các kiểu là ví dụ như ông rừng bên kia đi mình hơn cả một món mà thì mạnh là đúng rồi hơn cả một món mà yếu trong đối phương thì đánh làm gì Ôi, anh nghe luôn kìa Thôi, win luôn rồi Win luôn rồi, win luôn rồi, win luôn rồi Anh Hiếu dạo này béo lên nè Mình á Trời ơi, ngày nào không ăn bánh mì thừa mà không béo làm sao được Ngày ờ, bán ờ, hai ba trăm ổ còn dư, ví dụ còn dư khoảng ờ, ba bốn ổ ngày nào ăn ba bốn ổ anh em ạ Không béo làm sao được